V. Pham Hock. I'm an immigration attorney. I know that there are a lot of questions regarding our immigration. Um, so give me a call at 619-997-7493 for free consultation. We specialize in EB-5 investment visa, employment visas, student visa and sponsorship. Thì ship từ đầu đến cuối nếu có trục trặc, có trở ngại, có bất cứ cái vấn đề gì cứ quay trở lại Bà gọi hơ thì lúc nào cũng được hết. We're here to help you because I am an immigrant myself and I know what you guys are going through. So give me a call. Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay với luật sư Vi Phạm Hóc, luật sư chuyên về di trú tại San Diego. Trước hết Vân Anh xin chào luật sư Vi. Dạ, chào chị Vân Anh và chào khán giả VNTV. À, vâng thưa quý vị, một lần nữa thì Vân Anh sẽ được nhắc lại à, luật sư Vi là luật sư chuyên về di trú có văn phòng tại San Diego và tại Sài Gòn, luật sư chuyên lo về luật di trú, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và làm visa, du học, du lịch, lao động, thẻ xanh và đầu tư à, trong suốt thời gian qua tại à, San Diego của chúng ta. À, thưa luật sư, thì ngày hôm nay à, trong cái topic của chúng ta sẽ nói chuyện về à, du học sinh về à, student visa à, thì trước hết luật sư có thể à, à, nhắc lại về cái student visa là như thế nào? Dạ. Yeah. À, dạ dạ thưa chị và thưa ờ, thưa khán giả à, đi du học là bà con mình đó là phải trước là à, apply cho một cái trường ở nước Mỹ à, rồi khi mà trường nó nhận mình đó là mình phải trả tiền cho cái uh, cái application rồi sau khi đó là mình phải đi phỏng vấn mà khi mình đi phỏng vấn đó là mình phải chứng minh tài chính và khi mà chứng minh tài chính thì mình phải đưa à, cái thứ nhất là tài chính cái thứ hai là mình phải phỏng vấn là mình phải nói là mình có liên tiếp gì đó ở nước Việt Nam mình là tương lai mình sẽ về à, về ờ. nước chứ không phải là mình có ý à, ở luôn nước à, nước Mỹ yeah. Dạ. À, khi mà mình đậu phỏng vấn rồi người ta sẽ đưa mình cái visa để cho mình qua Hoa Kỳ mà mình đi học du, du học dạ vâng vâng thưa luật sư à, như vậy thì đó là luật sư Vi nhắc lại về student visa và thưa quý vị trong tuần lễ vừa qua thì đã có một cái thông báo từ cơ quan di trú liên bang gây xôn xao cho các du học sinh và đặc biệt là trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta không những chỉ du học sinh mà cho các vị phụ huynh à, kể cả Hoa Kỳ lẫn ở Việt Nam rất là hoang mang và rất là lo ngại đó là cơ quan di trú liên bang đã ra một cái thông báo là à, sinh viên nào mà nếu mà học chỉ có lấy online không thôi tức là chỉ có lấy lớp học qua internet thì sẽ đối diện với nguy cơ phải trở về nguyên quán tức là trở về nước của mình cư ngụ à, chúng ta có rất là nhiều ờ, du học sinh tức là international student ở mọi nước khác nhau chứ không phải là Việt Nam phải không ờ, luật sư Vinh? Dạ. dạ Dạ, ờ, mấy người mà gọi mấy học sinh mà gọi international student đó là du học đó chị là Vi đã nói là cả thế giới đó là hơn là một triệu người nhưng vâng. mà <laughs> dạ rất là nhiều chị ơi cho nên bà con mình không đó là khoảng 31 à, ngàn người wow. Vâng thưa vị luật sư Huy vừa mới cho chúng ta biết là cái số lượng mà à, sinh viên Việt Nam du học sinh tại Hoa Kỳ là gần 31 ngàn du học sinh. Thì à, luật sư có thể cho biết à, cái thông báo vừa qua của à, cơ quan di trú liên bang về những cái người du, du học sinh là nếu mà chỉ có lấy những cái lớp online hay không không thôi đó thì phải uh, trở về nước dạ dạ yeah. À, uh, chị là thì vì đó là vi muốn nói trước là khi mà cái cái mình du học đó mà uh, online đó là di trú nó cho mình làm online nhưng mà một semester là mình chỉ có được lấy một lớp thôi ừ. cho nên không có thể là lấy cả lớp mà mình học du học được cho nên cái luật này mới là tại vì cái dịch mà nó ra cho nên giờ nó giờ tại vì mình bị dịch là tới dịch là mình phải cách ly mà khi mà cách ly đó là trường nó không có muốn học sinh vào lớp học mà để dịch nó lên yeah. Dạ. hơn ừ, vì vậy mà giờ đó là nhiều lớp mà nhiều trường mà fall semester 2020 đó là nó đổi về từ mà mình tới trường cho tới mình trên online cho nên thứ hai là ICE đó là Immigration and Customer Services à, là giống y là giống y cảnh sát của di trú đó là nó enforce là nếu mà học sinh nào mà chỉ 100% mà lái lớp online là có thể bị trục xuất về nước của mình không những mà nước Việt Nam mà cũng là các nước khác cũng dạy là chị. À, như vậy thì các du học sinh người Việt Nam của chúng ta Ờ, phải đối diện với một cái nỗi lo sợ như thế này thì các em phải cần làm như thế nào tại vì nói là trở về nhà thì ừ, bây giờ đâu đâu có máy bay và đâu có đi về được à, Việt Nam phải không luật sư và thêm thêm nữa là nếu mà trở về Việt Nam thì mai mốt khi mà hết à, cái đại dịch này rồi thì các em có trở lại được hay không thì đó là cái nỗi lo sợ và hoang mang của các em học sinh hiện nay Dạ thưa chị, giờ về Việt Nam là không có vẻ không có phải là chuyện dễ là giống như là là tại vì cái dịch cho tại vì Mỹ là dịch quá chừng Hoa Kỳ cho nên về nước Việt Nam hoặc nước khác cũng là rất là khó cái điều thứ nhất cái điều thứ hai nữa là bà con đã trả tiền cho cái cái học đó rồi mà học là học ở trong lớp chứ không có phải là học online ừ. là điều thứ ba là khi mà bà con học sinh mà trở lại Việt Nam đó là có thể không có thể trở lại ừ, Hoa Kỳ được tại vì mình phải chứng minh là mấy cái lớp này là có thể vào lớp học chứ không phải là online với y trú với là đồng ý cho học sinh trở lại nước à, Hoa Kỳ. Yeah. Dạ. À, vâng thưa quý vị, có rất là nhiều những cái ý kiến um, của các vị phụ huynh và của các em du học sinh uh, cho rằng um, các người các em du học sinh đó đã trả tiền rất là cao để mà được uh, sang bên này học Ờ, thì ờ, một cái dữ liệu từ luật sư Vi cho biết là um, học sinh người Việt du học sinh người Việt Nam của chúng ta đã trả 881 triệu đô la uh, cho cái tiền học vào năm 2018. Đây là một con số khổng lồ và một con số này nó cũng đóng góp cho cái dạ. kinh tế của Hoa Kỳ phải không luật sư? Như vậy thì các em cần phải làm gì? Hiện nay uh, luật sư có thể có cái lời chia sẻ gì với các em? Dạ, yeah, cái uh, quan trọng nhất là vì nói là mình đừng có cho cái visa của mình mà nó hết hạn mà không ừ. bọn cho không có làm gì hết là tại sao nó sẽ ảnh hưởng tương lai à, mấy học sinh qua lại Hoa Kỳ mà điều thứ hai là nếu mà cái trường mình mà nó chỉ online không thì Vi khuyên học sinh du học nên kiếm một cái trường khác để cho mình đổi từ cái online only cho tới mình đi trên lớp mà mình học là cái điều đó rất là quan trọng là mình kiếm là kiếm bây giờ chứ không phải là nước Việt Nam mình nhưng mà học sinh nước khác cũng là cũng đi kiếm là như vậy đó chị à, nhưng mà khổ nổi là bây giờ chúng ta thấy các trường hầu như là một gần như là một hoàn toàn là online hết rồi thì làm sao kiếm lớp ờ, luật sư thấy là vẫn có trường học ờ, ở lớp hả luật sư dạ có cũng có mình phải kiếm nhưng mà cũng có là mấy cái trường là dạ. tại vì cái luật này nó mới xuống thứ hai cho nên mấy cái trường là cũng phải cũng phải bắt buộc là à. nếu có dịch không dịch cũng bắt buộc là phải mở để cho học sinh tới trường tại vì quá là một triệu học sinh du học mà bị affect tại vì cái, cái cái luật này mới xuống hôm thứ hai cho nên nếu học sinh mà cần giúp đỡ mà đi kiếm trường mà trong à, đi học đó thì liên lạc văn phòng của Vi văn phòng của Vi có thể giúp được um, và chúng ta cũng biết là có nhiều học đã lên tiếng phản đối cái dự luật này luật sư uh, cho ý kiến về điều này dạ tại vì mấy cái trường đặc biệt cái trường mà nổi nhất mà mình biết là John Hopkins University là John Hopkins hôm thứ ba là đã sue um, USCIS về cái uh, cái luật này mà mới xuống hôm thứ hai cho nên bà con uh, stay tuned coi thử là cái cái luật này nó như thế nào dạ theo cái luật của của của của Hoa Kỳ đó là trong một semester là mình chỉ có được một lớp online thôi ví dụ mình lấy 5 lớp đi là chỉ có một lớp là mình online và bốn lớp khác là mình phải vào trường mình học nhưng mà tại vì dịch cho nên cái điều đó là không có thể xảy ra được mà ừ. không có vì học sinh muốn làm online mà tị tại vì cái cái situation nó buộc à, học sinh mình phải mà chọn online chứ không phải là học sinh à, muốn đúng à, rồi lấy lớp online dạ vâng à, luật sư vi có lời gì với các em học sinh để cho các em có thể yên tâm à, không có phải lo sợ và à, kiếm cái phương cách để mà à, không có à, ở trong cái tình trạng là phải buộc à, trở về Việt Nam à, vi cũng là vi hiểu là giờ bà con especially là là à, students online đó là rất là hồi hộp về cái chuyện này cho nên bà con mà cũng từ từ à, mà tính nếu mà cần cái gì mỗi thứ về học sinh hay cái gì giờ là học thì gọi văn phòng của Vi Vi sẽ 100% à, giúp và góp ý kiến à, cho à, bà con miễn phí tại vì giờ, bây giờ là chuyện nó rất là nổi động cho nên bà con rất là lo cho nên vì vậy mà Vy cũng muốn giúp bà con cho nên mình quan trọng là đừng có có cái visa để cho nó nó nó quá hạn với là cái thứ hai là bắt đầu kiếm bây giờ để mình đổi à, trường từ online cho trường nào mà mình có thể đi vào trường học được rồi khi mà mình enroll trong cái đó rồi nữa thì mình có thể tính sau về cái um, cái degree của mình Dạ vâng. À, cảm ơn luật sư Vi rất là nhiều và một lần nữa à, các em học sinh à, du học sinh đang hiện diện tại Hoa Kỳ có đi học thì mong là các em sẽ bình tĩnh để mà đối đối đối phó với lại cái dự luật này nó đã gây ra sự sợ hãi và hoang mang cho các em trong suốt một tuần lễ vừa qua tuy nhiên các chúng ta cũng có rất là nhiều sự giúp đỡ như là các văn phòng luật sư và đặc biệt là luật sư viên của chúng ta tại San Diego để cái bước đầu tiên mà các em cần làm đó là kiếm lớp học đến ngay trường chứ không phải online chúc cho các em thành công cảm ơn luật sư vi cho buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là nhiều và nếu mà chúng ta có những cái tin tức cập nhật thì à, mời luật sư vi đến để chia sẻ với quý đồng hương ha luật sư vi ha dạ cảm ơn chị à, văn anh và cảm ơn à, vntv dạ Cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.